nay thì chúng ta đến với một vườn bưởi ăn tem Một vườn bưởi có tên rất là kỳ lạ Và tại sao lại gọi là vườn bưởi ăn tem thì à, sau đây chúng ta sẽ gặp một nhân vật mà có thể là vườn một có một, một vườn bưởi có 102 Vâng thưa ông Nguyễn Hữu Quang Tại sao vườn bưởi lại, lại gọi là vườn bưởi ăn tem ạ? Tôi xin thưa là cái vườn bưởi ăn tem này là vì cây bưởi nó quá sai đấy tôi xin thưa thế là cái bưởi nó quá sai rồi tôi không biết cách nào để mà kéo những quả bưởi lên được và tôi xin nghĩ ra cách à, dùng một cái cây cây gậy bằng sắt một cái cây gậy bằng sắt như này các bạn này đây đây nhé các bạn này đây cháu quay sát vào đây ạ dạ, đây nó có chân ở noi vâng. và cái gậy bằng sắt này được buộc vào một cây bưởi các bạn này đấy buộc vào cây bưởi có chân đỡ hả? Có, có chân, chân đỡ. đỡ. Và nó sẽ cao chừng khoảng độ 4 mét. 4 mét. Và sau đó tiếp đó ông làm nào Xong bắt đầu là tôi sẽ mua dây điện thoại. Dây điện thoại người ta sẽ không dùng nữa và tôi sẽ mua. Ở trên tôi sẽ đục hai cái lỗ to và tôi sẽ buộc từng sợi dây lên một. Bắt đầu tôi kéo từng cành lên một. Đấy. Kéo từng cành lên một như này. Vâng, vâng. Và ở đây thì trên cây cây bưởi này thì nó có tới vài chục sợi anten như này đúng không vài chục sợi như này vài mình... chục ờ, nó sợi. khoảng tầm 40 sợi vâng 40 sợi để mình kéo từng cành lên một mình kéo đỡ, đỡ cái, lên từng cành một đỡ cái cái cái cái vườn bưởi này à, thưa ông là đây là giống bưởi gì ạ đây là tôi xin thưa với bà con là giống bưởi đường chín sớm đường chín sớm bưởi đường bưởi này sẽ được thu vào tầm nào ạ bưởi này tôi thu vào bưởi tháng 10 bưởi tháng, tháng 10, âm lịch vâng. bắt đầu tôi đã thu đây đây quả của nó Bưởi đường chín sớm này thì, thì nó khác gì với bưởi diễn ạ? Nó khác là nó khác với bưởi diễn là nó thu sớm Đây các bạn bưởi diễn Bưởi vâng. diễn là phải trung tuần tháng 11 thu nhưng mà bưởi này là tôi thu vào tháng 10 vâng. Đây mình, ông dự đoán trên cây này có khoảng bao nhiêu quả? Tôi dự đoán trên cây này nó có khoảng 100 đến 120 quả 100 đến 120 quả Với vườn bưởi thì ông có phải tỉa bớt đi không ạ? À? cái vườn bưởi của tôi đã tỉa được hai đợt rồi trước đây thì nó có khoảng bao nhiêu quả trước đây nó có được khoảng hơn 200 quả hơn 200 tôi quả tỉa, tỉa làm hai đợt thì giờ nó còn khoảng 120 quả còn 120 à, quả. từ ý tưởng nào mà ông lại làm cái anten này cho cho cây bưởi ý tưởng của tôi là tôi nghĩ là không biết làm cách nào mà cành thì nó lại nhỏ quả thì nó lại sai đấy thế là tôi vừa đi vừa nói Vâng, sau thì ông làm nào? Tôi mới đành nghĩ ra một cách và không còn cách nào nữa thì giờ chỉ có dùng anten. Anten bưởi. Người ta anten về tivi nhưng tôi để anten về cây bưởi. với những cái bưởi này thì nó khoảng độ bao nhiêu bao nhiêu quả trên một cây? Cây bưởi này thì nó khoảng đến 160 quả một cây bưởi này. Vâng. Cái bưởi đường chín sớm này thì nó ờ, cái múi nó như thế nào và cái trái của nó khác biệt gì ạ? Cái bưởi đường ờ, tháng 10 này của tôi là có nghĩa là cái trái của nó là trái tròn. Vâng. Tôm thì là tôm vàng. Tháng tôm vàng. 10, tôm vàng tháng 10 đã bắt đầu ăn được rồi. Tháng 10 là, là bắt đầu thu trái rồi các rồi. bạn đây, trái rất đẹp như này. Trái rất đẹp mà trái vâng. không bao giờ bị đều, mồm. Đều trái. Đấy, vâng. đều trái mà đẹp trái. Đây, đây. những cái trái như này. Trái quá đẹp luôn đây, tôi xin thưa bà con này tôi gõ đây. Đấy. Vâng. Gõ như vậy để cho các bạn thấy rằng nó, nó rất chắc, là chắc. Nó chắc bưởi. Đây tôi gõ này. Đấy. Các bạn này. Nó chắc bưởi lắm. Quay gần máy đây Để cho các bạn nghe rõ này. Rất chắc bưởi. Nó không bị bột. Nó không bị bột. Là đây. Okay là Và ông có thể mà lại lá rất đẹp. Bưởi đã sai mà lá lại rất đẹp các bạn này. Không có một tí vết gì các bạn nhé. Tôi xin thưa với bà con là tôi có một cái giống bưởi là giống bưởi đỏ Đấy, giống bưởi đỏ của uh, của tôi là giống bưởi đỏ thượng mỗ thôn 6 xã thượng mỗ giống bưởi đỏ này là có nghĩa là đến tháng 12 thì là chài là bắt đầu nó đỏ như quả gấc đỏ từ trong ra ngoài đấy đỏ từ trong ra ngoài mà trái nó lại là, là, là trái tròn chứ không phải là trái trái chum Và ờ, cái này là ông ghép giống hay là hay là mua cây ạ? Cái này là tôi mua giống cây con ở bên Mê mê Ninh. À. Bên Mê mê Ninh Hà Hà Nội. Vâng, bưởi này gọi là bưởi bưởi đỏ. Bưởi đỏ. Vâng. Bưởi đỏ thời Tết. Vâng. Đây cái cái những cái chùm bốn chùm năm như này chùm rất là đẹp chùm, các bạn này. Chùm năm chùm sáu Chùm năm chùm sáu rất đẹp như này các bạn này. Đấy. và trong này cũng còn một số trái nữa. Vâng. Đấy. Mẫu mã rất là đẹp, cái da của nó đẹp vâng. da mỏng đúng không? Vâng mỏng lắm vâng. cái này mỏng lắm vâng. mà ăn ngọt lắm. Ngọt lắm ạ. Vâng. Cả không cũng... bị gạo bị trước gì cả. Cũng thu vào dịp Tết. Vâng, cũng thu vào vâng. dịp Tết rồi. Và dạ. cái lá của bấy đây thì ông bên kia cái cành kia bên kia. Nó ừ. một chùm lên à. ba chùm. Ba chùm liền. Đây đây. Các bạn có thể thấy luôn ở trong này. Đây các bạn này. Đây cũng là một giống bưởi quý hiếm các bạn ạ. Giống ờ, bưởi đỏ này của tôi là giống bưởi có nghĩa là kháng được sâu bệnh Không bị sâu bệnh ờ, Tình hình ờ, cái thuốc bảo vệ thực vật ở đây thì mình có thể sử dụng nhiều không? Có nghĩa là thuốc bảo vệ thực vật này là tôi sẽ trước chưa dùng ấy thì tôi dùng nhiều mà từ lúc tôi bắt đầu là dùng cái uh, phân xinic mà phun trên trên cây bưởi này và so đến uh, giờ thì tôi sẽ giảm được phân ờ, à, thuốc bảo vệ thực vật được 30% so với trước tôi chưa dùng ờ, phân Civic để phun. Đây các bạn này lá của nó đây. Lá của nó rất đẹp. Lá nó đẹp mà ở đây không có biểu hiện của sâu bệnh. Cây sinh trưởng phát triển rất là tốt đây, những cái tán lá của nó đây ạ. Các bạn này. Ừ. Và ông có thể bật mí cho biết là cái kỹ thuật chăm sóc của ông ở đây như nào? để có một vườn bưởi đẹp sai quả và kháng bệnh tốt thì ông có thể cho bà con biết cái quy trình chăm sóc bưởi như nào? Đây. Quy trình chăm sóc của vườn ờ, bưởi của tôi mà quả đẹp, lá đẹp thì tôi sẽ dùng phân Simic gói 300 ờ, g này. Tôi sẽ phun trên lá. Thì có nghĩa là mỗi một 20 ngày tôi phun một lần. Trong giai đoạn này chứ? ạ? Vâng, trong giai đoạn này. Ừ. 20 ngày phun thì một túi này ông có thể pha với tỷ lệ bao một túi này tôi phun à, tôi pha với tỷ lệ là 60 lít nước và cho phun ba cho ba bình 20 này. lít nước vâng cho ba bình mỗi bình 20 à, lít thì mình phun cho được bao nhiêu cây ạ thì à, phun nếu mà cây to như thế này thì tôi phun được được khoảng một gói thì tôi phun được khoảng 10 cây 10 cây thì thưa các bạn ở đây lá của bưởi rất là đẹp quả thì chúng ta nhìn thấy đây da như da, da em bé da như là da em bé đây và những cái quả bưởi này thì gõ vào thì kêu cong cong luôn các bạn đấy và cái uh, quy trình ờ, bón sau thu hoạch thì ông bón thế nào ạ? Thì đây tôi xin thưa bà con đây là tôi sẽ bón cái túi phân uh, sinic uh, sinicon uh, 5 cân này vào cái cây vào cái vườn bưởi tháng uh, 10 của tôi. Mỗi một gốc thì ông cho bao nhiêu ạ? Mỗi một gốc thì là tôi sẽ cho 5 nặng phân sinic. 5 nặng loại phân này loại phân trên gốc này và à, năm kết hợp nạng, ờ, ờ, kết hợp với à, năm nạng ờ, phân Đức à, NVK Nova, của Đức. Novatech của Đức vâng và ngoài ra phân chuồng rồi thì hữu cơ vi sinh không có không ạ phân chuồng và hữu cơ vi sinh thì tôi bón vào 4 đợt thì trước lúc uh, quả tôi bón một đợt thì là chấu chấu gà ủ khoai mục một yến sau hết chảy quả trước à, sau lúc chảy quả sau lúc chảy quả là tức là sau lúc thu hoạch là sau lúc thu hoạch và tôi vâng. Ờ, bón một uh, yến chấu gà và một yến do vâng. và một yến uh, phân bón uh, hữu cơ vi sinh của quế nâm vâng. và cộng thêm uh, 5 nạng phân sinic túi 5 cân và 5 nạng uh, phân uh, đấy thế là tôi kết hợp tôi bón bón chung quanh gốc và đến giai đoạn nào thì bón ờ, thuốc một ạ? Giai đoạn ờ, một là tôi bón vào lúc ờ, <coughs> đậu quả xong 2 đến 3 tuần tôi bón một lần nữa. À. Thì mỗi một mỗi một lần là bón 5 nặng. Thì là 5 hai silic. 2 nặng rưỡi Sinic và hai nặng nữa rưỡi, rưỡi Novatec. Vâng. Thế và tới đây thì với cái vườn bưởi mà đến tháng 10 đã được thu rồi thì ông có bón tiếp cái phân Sinic này không? Thì đến trước chảy quả một tháng thì tôi sẽ bón một đợt nữa là bón uh, 5 nặng phân ờ, Sinic và ừ. 5 nặng phân Novatec đấy tôi bón trước thời khoảng một tháng thế còn kali thì ông sẽ xử lý như thế nào kali thì bắt đầu là từ tháng uh, tháng 10 thu hoạch thì tôi bón tháng tư bắt đầu tôi bón một đợt đấy bón đến tháng 9 ừ. à, trong 4 tháng tôi bón còn để mà cho quả mà mã đẹp mà mỏng vỏ thì mỏng vỏ và đẹp mỏng vỏ mà chống dụng quả và thu hoạch sớm thì tôi sẽ dùng cái phân ờ, gói phân ờ, bón Sinic ờ, gói 300g này tôi phun lên cứ mỗi một tháng tôi phun một lần đấy tôi xin thưa với bà con và trước khi thu hoạch bao nhiêu thì ông dừng lại ạ? Trước khi thu hoạch là một tháng là tôi dừng không phun nữa và ông ờ, có thấy hài lòng với cái vườn bưởi của mình không ạ? Nói chung là tôi rất hài lòng với cái vườn bưởi của tôi là tôi đã dùng phân Sinic này. Tôi xin thưa với bà con. Vâng, những năm trước mà chưa dùng phân Sinic thì cái vườn bưởi của ông như thế nào? Cũng có thể nói sơ qua cho bà con nghe được không ạ? Trước uh, tôi chưa dùng phân Sinic này thì tôi nhìn thấy vườn bưởi của tôi nó không được đẹp lắm. Sâu bệnh thì nó cũng có và từ lúc tôi dùng phân Zinix này thì sâu bệnh của tôi là nó giảm được 30% so với trước tôi chưa dùng phân Zinix vâng. và các bạn ơi chúng tôi sẽ theo sát cái vườn bưởi này cho đến tận lúc thu hoạch Và đề nghị là khi chuẩn bị thu hoạch thì ông cho chúng tôi đến đây để hái một quả bưởi vâng. Bổ trước ống kính để cho các bạn xem là cái à, Thứ nhất là cái à, vỏ nó mỏng như nào, cái sọ to như nào, muối dài, tôm vàng và ăn ngọt như thế nào Và các bạn ơi đây cũng chính là một não lông chi điền Nổi tiếng trồng bưởi ở, ở Thượng Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội và ngày hôm nay chúng tôi được à, giới thiệu với các bạn về một vườn bưởi à, rất là sai quả mã đẹp và nếu như các bạn à, muốn quan tâm đến cái giống bưởi cũng như là à, phân bón thì các bạn hãy liên hệ với số à, với giống bưởi thì liên hệ với số của ông Quang ông có thể nói à, điện thoại của mình đi ạ số số điện thoại của tôi là 09 0908 01 3591 Ờ, và số điện thoại của tôi là Mít Thanh Tân Số điện thoại của tôi là 0904 007 066 và 0914 618 969 à, Các bạn hãy à, đăng ký à, kênh cũng như là cập nhật những thông tin của chúng tôi để thường xuyên theo dõi về những cái giống bưởi quý hiếm cũng như là đặt phân bón để rồi thì à, để tư vấn về phân bón Silic Tân Bắc Bắc Giang thì các bạn hãy liên hệ với số điện thoại của tôi và số điện thoại của ông Quang để chúng ta được à, tư vấn kịp thời hoặc là mọi thắc mắc thì các bạn hãy để ở phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho các bạn những bạn nào có những vườn bưởi từ một vài ha trở lên mà cần về kỹ thuật chăm sóc bưởi thì các bạn có thể liên hệ với ông Quang à, để ông Quang à, là những người giàu kinh nghiệm về chăm sóc bưởi cũng như là à, có nhiều những cái bí quyết để giúp cho nhà vườn sai hoa đậu quả trên bưởi còn à, các bạn có thể liên hệ với tôi để à, được tư vấn về phân bón cũng như là um,